Phần kế tiếp của bài học ngày hôm nay của chúng ta đó chính là quá trình điều chế khí hydro. Và một loại phản ứng chúng ta sẽ học đó là phản ứng thế. Được chưa nhỉ? Về điều chế hydro của chúng ta thì giống như cho với oxy thì hydro của chúng ta cũng ở trong hai phương diện. Thứ nhất là điều chế hydro ở trong phòng thí nghiệm và thứ hai là điều chế hydro ở trong công nghiệp. Ở trong phòng thí nghiệm thì chúng ta cần phải có một cái điều kiện đó là các hóa chất của chúng ta phải là hóa chất tinh khiết và lượng hydro của chúng ta thì không yêu cầu là phải nhiều nhưng phải yêu cầu là có sự tinh khiết cao. Được chưa nhỉ? Còn trong phòng thí nghiệm của chúng ta, à, trong công nghiệp của chúng ta thì nó lại ngược lại thì khí hydro của chúng ta tốt hơn nhất vẫn phải là khí hydro tinh khiết. Nhưng để đảm bảo được tinh khiết 100% thì rất là khó. Nên là ở trong công nghiệp, một trong các yếu tố chi phối nên cái quá trình điều chế đó chính là cái sự tìm ra cái nguyên liệu. Đúng không nhỉ? Nguyên liệu sử dụng điều chế ở trong công nghiệp nó phải là nguyên liệu rẻ, dễ kiếm, dễ tìm và đặc biệt là nó có thể điều chế được ra cái hàm lượng hydro lớn. Được chưa nhỉ? Chú ý giúp thầy nhé. Ở trong phòng thí nghiệm thì hero của chúng ta có thể được điều chế bằng cách là cho dung dịch axit, ví dụ như là axit chlorhydric này, axit sulfuric loãng này, tác dụng với kim loại như là kẽm, nhôm hay là sắt. Đấy, axit chlorhydric, axit sulfuric loãng tác dụng với kim loại là kẽm, nhôm hay là sắt. Các chị nhỉ?